đây vào bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất là đẹp tiếp theo sẽ bạn nhỏ các ba bếp lại để mà có thể dễ thổi để thao tác cái tính năng là khóa ra khi mà tắt lửa cho các bạn xem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 công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo mà tôi có thể cho các bạn được xem á đó là các tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây á, tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này để mà thay thế cho hai đáy nồi ở đây cảm biến này á thì nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta á, là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà của các bạn á thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi mà nó có đáy dày á các bạn ờ, khuyến cáo các bạn không nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì là những loại nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt kèm thêm khi mà có gió nó thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái đáy nồi đi thì cái nhiệt độ của nó chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì bếp sẽ không thể nào mà khóa ra được đối với dòng bếp nhiệt này khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ hao pin hơn là bếp ra Việt Nam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 thì với cục nguồn này các bạn có thể ghim trực tiếp vào bếp vào ổ điện để mà sử dụng luôn các bạn không cần ờ, sử dụng dùng sử dụng đến pin đây các bạn chỉ ghim vào ổ điện đây gom sẵn có đầu chờ bên trong bếp để các bạn có thể cắm cái nguồn 3 này vào đây tôi lấy đi ra ngoài hết đây bếp vẫn hoạt động bình thường khi mà sử dụng nguồn 3V đây bếp đã ờ, giảm nhỏ ngọn lửa lại thì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây gặp bên trái của tôi đây là 260 gặp bên phải của tôi là 280 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà có về cảm biến tiếp xúc với đáy nồi mà cái nhiệt độ nó sẽ khác nhau khi mà các bạn mua con pin này trong chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cặp pin một cặp pin đại đây đây là cặp pin đi theo bếp thì ờ, đây là cặp pin để các bạn dự phòng sử dụng trong những cái trường hợp nếu như mà nhà các bạn bị mất điện hoặc là cúp điện á thì các bạn không thể nào mà sử dụng nguồn 3V được thì lúc đó các bạn lấy cặp pin dự phòng này ra để mà cho vào sử dụng thoát ra cho tính năng nước cạn nồi thì khi mà các bạn sử dụng mâm vỉ này để nướng thì các bạn nên trong ít ờ, nước vào bên trong hứng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng cái hơi nướng sẽ bốc lên <coughs> thì nó sẽ giúp phẩm các bạn được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn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 ở đây á, thì chúng ta sẽ có đây là nắp che đầu chia lửa bằng inox thì với cái loại nắp che này á, thì các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không lo về cái vấn đề không có sợ về cái vấn đề nó sẽ bị uh, bị một xét như loại nắp sắt đây đây là loại nắp sắt đây với những loại nắp sắt này á khi mà các bạn sử dụng á, một cái ờ, thời gian dài á thì nó xảy ra tình trạng đây bị mục bể như thế này lủng như thế này nhưng mà đối với cái loại nắp che bằng inox này á, thì các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không lo về cái vấn đề đấy đây bếp bên trái cũng đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi thì cái công dụng của hai nắp che của chúng ta đây á đó chính là giúp ngọn lửa các bạn đó, nó sẽ được đổ đều ra mà nó không bị chụm một chỗ đây để ờ, còn cách nữa mà các bạn có thể có thể nhận biết được khi nhà pin yếu <clears throat> đó là các bạn sẽ lắng nghe bởi vì đánh lửa của bếp đây bạn nghe tới điểm lửa đây nó rất nhanh thì có nghĩa là pin ờ, còn mạnh còn nếu mà các bạn nghe lưu nó chậm á chậm và nhỏ thì có nghĩa là pin nó yếu rồi các bạn nên ờ, cắm sạc vào thì giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đi sạc vào bên trong đây chúng ta sẽ tháo nguồn 3 này ra đây, tháo nguồn 3 này ra thì ở pin sạc này đây á nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ dấu cộng và dấu trừ để mà các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết vào nhà ở dấu cộng này chính là cực dương và dấu trừ chúng là cực âm thì khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á các bạn nhớ lưu ý một điều là chúng ta sẽ hướng cực dương để dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm để dấu trừ vào bên trong đây dương sẽ làm theo cái hướng như thế này tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại thì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thì thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được và thứ hai á đã có xảy ra tình trạng pin bị hư hỏng các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn chỉ việc mượn một cái lò xo đây lò xo đi, đi kèm cái bộ pin sạc đây các bạn sẽ móc một cái lò xo này vào phía trên là cực dương của viên pin là dấu cộng thì nó sẽ có những cái lỗi như thế này đây đặt móc vào sau này vào đây để chúng ta cố định cái lò sau này lại để khi mà các bạn cho vào sử dụng đó, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó bị bung ra đây bếp sử dụng đi sạc hoạt động bình thường thì cũng tương tự như là nguồn nguồn bao quanh khi nãy thì bên không biết đây cục để rồi chúng ta có thể sạc sạc pin đây các bạn cũng chỉ việc, việc ghi mổ điện thôi ghi vào đầu chờ tôi làm sẵn đây để mà có thể sạc pin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 nội địa nhật này á, nó có rất là nhiều ưu điểm đầu tiên đây là biển được xuất xứ từ nhật sử dụng sẽ rất là bền và thứ hai á, nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế nhiều khách hàng đã, sử dụng á thì bọn họ cho biết á, là một ờ, gia đình các gia đình gia đình bọn họ có bốn người thì một bình ờ, ga giá là khoảng 320 ngàn thì bọn, bọn họ có thể, sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì tức là mỗi tháng các bạn chỉ tốn khoảng tầm 150 ngàn tiền ga mà thôi rất là tiết kiệm ga và <clears throat> thứ ba nó cũng cực kỳ là an toàn luôn ở phía sau cái đầu chia lửa này thì nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga <clears throat> chống rò rỉ thì công dụng của que cảm biến đó là khi các bạn sử dụng bếp á, mà các bạn đã tắt ga tắt lửa đây nhưng các bạn lại quên khóa bình ga lại đây thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây á, thì cái que cảm biến đó nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp sẽ tự động khóa ga lại rất là an toàn thứ nhất á, chính là để tiết kiệm cái lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống cái trường hợp ga sẽ bị rò rỉ xảy ra cháy nổ đó những cái ưu điểm rất là tuyệt vời của bếp ga nhập.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 đây bếp đã phá ra sau thời gian hàng dịch nó cấm đây đây bếp đã phá ra công tắc thì vẫn ở bình thường thì cuối cùng ở đây á chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô đây chúng ta sẽ ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây khi đèn ánh sáng đỏ lên như thế này đây đây như thế này